dần vào ruộng đồng bao la nghe xa xa mấy câu hát về vọng từ đầu thôn đưa về quê hương ta đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau biết yêu lúa màu xa cuộc đời cơ cầu gái trai biến làm tròn lời thế ghi chờ cảnh đẹp trắng thay theo dư âm tiếng du quyến tròn trừng buộc vào môi duyên lành thương cho nhau nắng mưa cây cây ngoài ruộng đông